tiếp tục là làm về chat nghe bây giờ khởi động Unity Hub lên Đấy, này là Unity Hub bởi giờ mình làm mình khởi động cái bay project lên thì cái này mình tô lẹ thì nó load cũng lâu nhưng mà mình tô ra nhanh rồi giờ kéo màn hình cho nó bờ bờ ra cho dễ làm rồi cái hồi bữa mình chỉ là chỉ cái cơ bản thôi hôm nay là mình muốn chỉ cho mấy bạn về một cái là cái refab của ViaChat thì ở đây khi mà bạn load vô bạn thấy có cái một hai mục là ViaChat SDK với lại ViaChat example thì hai cái này á, nó là cái refab của ViaChat thì uh, ViaChat nó sẽ có những cái scene mẫu ví dụ như đây mình thấy nằm trong asset assemble assemble scene nè thì nó sẽ có những cái scene mẫu tức là cái này là những cái cảnh mẫu để mình dựa vô đây mình mình tiến hành mình làm thiết kế cái game của mình cái này làm sao để mở à, phải mở ừ. thôi kệ đi rồi um, để quay lại cái này thì cái này là những cái scene mẫu ví dụ như nhìn đây là thấy player audio override hoặc là hồi để hết từ đầu đi là um, action avatar rồi player audio override rồi prefab rồi triggers rồi video player scene thì uh, hôm nay mình giải thích về cái trigger cho mấy bạn thì double click vô nó sẽ hiện ra như vậy thì kéo cái này xuống để nhìn cái màn hình nó bự bự ra chút xíu rồi thì uh, cái này là cái uh, hệ thống trigger trong đây nó có cái đầu tiên là mình chú ý cái event system nè thì um, cái event system của mình là nó default sẵn mình đừng động vô rồi hôm nay mình giải thích về cái chiếc uh, pick up thì pick up là lụm lên nhặt lên thì uh, mình dòm vô đây mình thấy cái pick up là cái này đúng không mình mở rộng ra coi coi nó có gì ở trong đây thì nó có cái cục fail là cái cục màu đỏ rồi cái cục um, ừ, ở đây nó sẽ có cái uh, màu đỏ là là có box collider mệt render với lại cái shader này màu đỏ rồi cục bát là cục màu xanh xanh lá cây cũng y hệt cái kia thôi cục màu đỏ thôi rồi cái cục chích ra pickup này là cái cục cái khối nè thì cái khối này là mình sẽ nhặt lên được nhưng mình thấy nè ở đây mình có kéo rộng rộng ra coi này ha thì cái này thấy nó là VRC trigger và on bit up thì bit up là nó sẽ trigger khi mà mình nhặt lên thì trigger là cái gì là là nó sẽ trigger cái cục fail này chuyển thành fails là biến mất rồi cái bass á, ừ, cái cục bass nó sẽ chu là nó hiện lên thì uh, thì khi mà chích gơ này nó chạy thì nó như thế nào cục fail biến mất cục bass hiện lên là nó như nè nó sẽ chuyển từ màu đỏ và màu xanh lá cây cục bass biến mất đó, này là mình trả lại rồi bây giờ mình uh, thì cái on cái này là cái này giải thích sao? cái này là nó sẽ cần cái VRC backup nhưng mà cũng để sau đi về trước tiên là mình vô mình coi coi cái bit up này là như thế nào để mình tải lên cho mấy bạn coi coi nó như thế nào thì sign trước rồi mấy bạn vô builder ở đây rồi public này lên public cái word mẫu này lên trên chat để mình mình vừa test mình vừa coi này khúc này mình cũng tua qua cho nó nhanh à, à, cái này nó tạo cái cái này thì um, do mình đã từng upload cái word này lên rồi thì bây giờ mình chỉ cho mấy bạn cái cách để update những cái word mà mấy bạn đã từng up lên bạn nó không có tạo cái mới bạn copy cái ad ngay đây nè vô cái rồi quay lại cái inspector cái VRC Word này thì cái lần trước mình có nói với mấy bạn đó thì trong đây cái blueprint hồi nãy mình lỡ bấm update nên là nó tạo cái mới rồi mình không có cần cái mới này nên mình đi detach nó đi cho nó mất đi rồi mình bắt cái hồi nãy mình mới copy á vô đây thì cái này là cái blueprint mà của cái Word mình đã từng update rồi thì nó sẽ ờ, vô giờ mình sẽ update lên lại nó sẽ hiện cái cái detail của cái Word mình những cái thông số của Word mà mình đã từng update từng upload lên bây giờ mình chỉ update mới thôi chứ mình không có ờ, upload mới cái upload mới thì nó sẽ bị nhiều nhiều cái word nó rác rồi giờ mấy bạn vô cái trang chủ của ViaChat nè mình sẽ chỉ cho mấy bạn một cái cách giờ đăng nhập vô cái hồi bữa mình cũng có làm thử rồi đó đó thì giờ mình đăng nhập vô trang chủ ViaChat sẵn để thẳng đó ai đây hmm. thôi cứ đồng ý sẵn đi chắc bạn Việt Nam rồi đó rồi hmm, ok rồi vô cái word à, thì mình chưa up bây giờ mình bắt đầu mình up nè thì cái word của mình nó ở đây kéo bự bự ra rồi đây thì cũng nhớ là đừng bấm cái này nhưng mà đừng bấm cái community lab rồi bấm upload lên chờ nó up này mình cũng tô nhanh qua rồi up xong rồi bây giờ thì sẽ làm cái công chuyện gì nữa đây bây giờ mình sẽ bấm vào đây cho nó nhảy vô trang web nè thì cái hồi bữa mình có chỉ các bạn là cách để khởi động này là những thông số thì bữa mình có chỉ các bạn cái cách khởi động thì bạn chọn cái đây rồi mình bấm launch đúng không thì uh, khi mình launch ở đây thì đây bấm thử cho coi nó sẽ nhảy vô trong này nhưng mà để ý nè khi, đây là nó đang public tức là khi bạn nhảy vào bạn test cái word đó là mọi người có thể đi theo bạn thì có một cách là cách uh, thứ nhất là bạn thay đổi cái ở dưới góc dưới nè cái uh, new instant rồi friend rồi invite đó cái góc này nè nhưng mà giờ mình chỉ các bạn một cái cách khác đó là dùng cái via chat link generator thì bây giờ mình copy cái word id của mình ngay đây rồi mình dục vô trong cái word id ngay đây đây là cái via chat link generator này là nó cũng hay lắm mình chọn custom ID rồi mình bắt vô rồi mình chọn instant owner là mình mình là cái người owner rồi bây giờ mình phải mở cái tên mình lên đó thì nó có bắt đầu bằng usr là user đó mình copy cái, cái id user này vô dục vô đây rồi cái này mình chọn cái loại là loại invite only thôi rồi cái này mình đặt được cái mã số cho cái intent của mình luôn rồi mình launch nó lên thì khi mình lên lên là mình open cái lên path ngay đây là nó sẽ mở via chat lên cho mình thì vô thì đăng nhập vô via chat rồi đăng nhập vào via chat thì uh, sẽ load vô đây mình cũng tua nhanh thì nó sẽ vô cái word thì bây giờ mình sẽ vừa test cái word mà mình vừa ấy nhưng mà trước tiên mình giải thích cái góc nhìn nè thấy mấy bạn thấy vừa vô là mình nhìn cái cục bích up là bên tay trái đúng không thì giờ mình mở cái để giải thích lại cái góc nhìn mốt mình làm thì uh, bạn bấm VRC Word nè thì khi nó load lên thấy cái cái góc màu xanh dương này không cái chữ Z thì cái góc Z là cái góc mà mình vừa mới vô bạn nhớ để mốt biết đường set góc Z mới vô thì mặt quay đó rồi giờ lại coi cục bích up nó có cái gì nè thì á, khi mà mình đi lại gần á nó sẽ hiện lên cái để mình ráp nè thì cái hồi nãy cái chích g khi mà mình lụm đó thì nó sẽ tắt cái màu đỏ giờ nó hiện cái màu xanh lá lên đó là nó sẽ chích g đó là khi mà mình cầm cái cục này lên thì nó sẽ chích g nó sẽ khởi động một cái cái cái gì đó mà mình đặt giờ mình coi kỹ hơn này ha thì uh, để coi đó là cái cục này bây giờ mình mở nó ra à, cũng không có gì bây giờ mình giải thích đây nè cái đây là mình kéo bự bự ra cho dòm nè thì cái này là on bit up tức là khi mình lụm lên nó sẽ có cái mã code bit up ngay đây nè cái đoạn code này là đoạn code của via chat cái này là bắt buộc phải có để mình có thể lụm được vật thể gì đó là mình phải có cái bit up này rồi cái trigger này là nó sẽ đi cái bit up có đầu tiên rồi giờ khi nó trigger thì nó sẽ trigger cái cột fail này và nó sẽ um, hiện cái cục bát này lên cục fail ẩn đi hiện cục bát lên thì cái cái này là um, cục drop này um, thôi bây giờ mình làm cái trigger trước cái cái backup này trước thì á uh, <clears throat> giờ mình sẽ thử mình mình thay đổi một số cái để mấy bạn hiểu được sâu hơn ha mình tắt cục fail rồi mình mở cục bass lên thì giờ mình khi mình backup lên nó nó hiện một cục bát, thì giờ mình sẽ làm cho nó hiện hai cục bát là bằng cách nào mình copy mình dục qua đây ha thì giờ khi mà mất cục fail nó sẽ hiện hai cục bass này lên khi nó trigger thì giờ làm sao ở đây mình thấy nó có một cục bass ngay đây nè trong cái offset true nè có một cục bass thì mình thêm vô mình kéo thêm cái cục bass thứ hai này vô nè thì nó sẽ ờ, bây giờ khi mà mình lụm cái cục này lên thì nó sẽ hiện lên hai cục bass đó là cách để mình thêm cái đối tượng vô trong cái trigger của mình thì giờ mình trả lại trả lại rồi trả lại cái cục fail rồi bây giờ mình sẽ thử coi coi là nó có ờ, được hay không trong VR chat mình sẽ thử từng bước một mặc dù mình nói hơi nhanh nhưng mà các bạn chịu khó coi lại cái khúc đó thì sẽ thấy là nó cũng không có khó lắm mình sẽ thêm vô ở những vị trí chú ý cái chỗ mình bấm dấu cộng á Rồi bây giờ mình sẽ upload lên VA Chat ha. nó sẽ có cái tên của cái word sẵn của mình. Nhớ đừng bấm Community Lab. Rồi bấm upload lên. Nó up được một lần, lần sau nó up nhanh lắm. rồi nó xong rồi đó bây giờ mình sẽ quay lại via chat thì bây giờ mình không có cần phải thoát ra mình vô thẳng trong cái word uh, word ở đây rồi mình bấm vô đây mình chọn new instant rồi chọn invite only rồi mình go thôi là nó sẽ tự động nó load cái word mới của mình mình không có phải thoát via chat ra rồi cũng vô cái góc nhìn đầu tiên rồi cũng góc nhìn ha rồi bây giờ mình sẽ coi coi nó có được update lên chưa tức là khi mình bích up cái cục mình lậm cái cục lên thì nó sẽ biến mất cục màu đỏ và hiện hai cục màu xanh thấy không đó nó sẽ biến mất cục màu đỏ và hiện hai cục màu xanh thì cái vị trí của cái um, màu xanh là nó sẽ hiện lên thì mình thêm bao nhiêu cục màu xanh là nó sẽ rồi mình add nhớ là add vô trong cái chích g bằng cái dấu cộng á thì nó sẽ hiện lên bấy nhiêu cục màu xanh thì uh, trong này là trigger nó có đây là là on up nè rồi nó có on drop nè ở dưới uh, dưới đây là on drop tức là khi mà mình up lên nó trigger hoặc là khi mình thả xuống nó trigger thì giờ mình thử cái on drop cho mấy bạn coi hen thì cũng là mất một cục màu đỏ hiện hai cục màu xanh cái mất với hiện là nó thể hiện bằng cái chữ fail á fail với chu á rồi bây giờ mình up lớp lên giờ nó là sẽ là on drop chứ không phải là on up nữa mình đổi nó thành on drop đó là khi mình thả ra nó mới chết g khi mình dẫn con cầm thì không chết g mà khi mình thả ra thì nó chết g rồi cũng chờ nó load cái tên rồi bấm tích vô đây bấm upload rồi nó upload xong rồi đó bây giờ mình sẽ quay lại via chat cũng giống như cách hồi nãy cũng quay vô word à, word rồi bấm vô đây chọn new instant invite only go uh, go, um, go đi rồi bây giờ mình sẽ thử nè bây giờ nó sẽ là drop nó mới chích g được không giờ khi pick up lên nó sẽ không chích g push up lên không chết g mà khi thả chuột ra khi nó rớt xuống thì nó mới bắt đầu nó chết g nó hiện hai cục này thì cái đó là drop thì uh, cái drop này á uh, ViaChat đã chuẩn bị sẵn cho mình luôn rồi đó là toàn bộ đây là ViaChat nó có sẵn hết uhm, thì mình cũng thử lậm lên không chết g thả xuống chết g không rồi bây giờ do ViaChat chuẩn bị sẵn rồi nên mình trả cái này lại cho nó thành backup để khi mình đưa cho mấy bạn cái này thì mấy bạn không có bị lẫn lộn người đó cái đó là những cái liên quan tới trigger của up và drop chúc mấy bạn vui vẻ nha